Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và ngày hôm nay thì à, Khải sẽ tiếp tục à, làm video đó là Khải sẽ à, chuyển về nhân vật nữ em ơi Trước mắt thì Khải sẽ test nhân vật nữ với xếp định quốc Và kèm với 120 chón và 80 chậm Và một coi sát nội công 154 Và không chơi khăn lôi nha anh em Đó Hoặc là sau này Khải có thể mang một món khăn lôi vào Và chỉ còn 80 chậm, 80 chón hoặc là Khải sẽ mang tiếp tục một món khăn lôi vào Đó là hai món khăn lôi Sẽ có 80 chón và 40 chậm và một cây lò sắt nội công đó nha anh em có ba hướng như vậy để chúng ta có thể test xét định quốc này và thì trước mắt thì ờ, đỡ đổi nhân vật nữ thì khải đã chuẩn bị cho mình đó là hai ca vạn và một cái ờ, đội ờ, giới tính đây anh em ơi đây ừ. yeah. tại thì anh em đã biết thì ở cái xét định qua ở xét ở cái xét định quốc này với nhân vật nam thì nó đang với hiệu ứng đó là đầu chọc và áo tanh thì không biết khải chuyện nữ với hưởng chân chân sức những này thì không biết là như thế nào đang thử nha anh em ơi còn nếu không ổn thì chúng ta tiếp tục lên uh, khu vực kia rồi đổi lại ngồi trang cho nhân vật nữ cho đẹp nha ok giờ trước khi đổi thì uh, ờ, Khải sẽ cho hết đồ là ngồi hết đồ là ngồi chắc chắn phải cho hết đồ là ngồi này. vì đổi nhân vật nó sẽ fit hết toàn bộ không còn gì trong người nha nè à, cả vũ khí này nọ là cho nó ngồi hết ngựa nghiết này nọ tinh hồng nó bỏ cho người ta ra tí nữa lên đường nào cũng phải lên đảo ôi con rương rồi à. Cành như gia đạm bỏ bớt ngọn rồi Đó hết kim rồi Chặt cổ Rồi vô vô Rồi Nhờ đó những vật nên là phải uh, rất nhiều chỗ chứng minh sung huyệt đạo rồi, còn đến 4 ô nữa Nên chỗ này ta Rồi, có sắp giảm không vứt đi À, nó từ từ Mình đậm mình uh, ta xe Để tới nhìn nè Ok anh ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nha anh ơi Chúng ta sẽ chuyển uh, nam thành nữ Ok Nó ghi là tốn 2 ca dạng nha anh và Khải thì vừa rồi đỡ nó chỉ tốn một ca dạng mà thôi ok để xem thử còn đầu chọc không nha mọi người vì là diễn một nhân vật nữ á <laughs> đầu chọc không <laughs> không có nè mày ớ đầu chọc luôn nè <laughs> vừa bừa bài đái đầu chọc luôn em ơi rồi đầu chọc à nó vẫn ngồi chăn là kiểu đầu chọc với à, cái ấy ok rồi lá đô nữ bằng vô Nữ thì Khải sẽ đi kèm với một dây chuyền kháng cả 10 chống 40 và một ngọc bội nữ kháng họ chống 40 thì uh, à, Khải sẽ có cho mình là 120 chón và 80 làm chậm nha em, không khăn lôi luôn. Đó. Không máu luôn. Hoặc là có thể bỏ một uh, cái ngọc bội này ra mang khăn lôi uh, à, 28 này vào. Đó. Em thấy chưa? Hiện tại kháng lôi chỉ có 20 thôi. Còn nếu mà mang kiểu 80 chón 50 chậm thì lượng kháng lôi khá là cao đây nè. Mang kiểu này thì lượng kháng lôi khá là cao. 50 chón 80 à, 50 chậm 80 chón thì khắn lôi được à, ờ, 64 ok nè đó này thì khắn lôi được 64 năm 50 ờ, chậm theo bạn nghĩ là cái này cũng ok đó kèm với lôi sắc nội công 50 chậm 80 chón đó và hai 21 khăn lôi đó bù lại khăn lôi ok chưa đó quá ngon rồi nè còn khi nào thích thì ờ, mang test 120 chón 80 chậm một cây vũ khí lôi sắc nội công đó đây đây cây vũ khí đây ok bây giờ chúng ta sẽ lên đảo còn những trang bị ờ, này tới là tính xong à, nếu mà mang kiểu này thì lượng kháng lôi 6 ít khá là đều rồi trước khi lên đảo chắc phải đi ờ, ngồi trang lại cái nón này Đục, cái nón ờ, nữ mà nhìn cũng anh quá ớn anh quá những cái đồ nam không dùng mình thì bỏ này có thể mình tính sau nha nói chung là mình sẽ test và trải nghiệm thường xuyên với móc như anh em để ông khả tính thì chắc là lần này chắc Khải sẽ test 140 120 chón và 80 chậm theo khả nghĩ Khải sẽ test full hiệu ứng rồi và trong đó Khải sẽ bù lắc xong đó full hiệu ứng rồi ok lên đảo mang cái ờ, nó full hiệu ứng như này mà Hôm trước Khải có test là với một móc 120 chón 80 chậm nhưng mà lại không có lôi sát nội công Nó bị thiệt một chỗ là không có lôi sát nội công Và ngày hôm nay thì Khải đã thành công với hướng đó là 80 chậm 120 chón và có thêm lôi sắt nội công nè đó chắc chắn anh em sẽ có thêm lôi sắt nội công đó đây thì là anh em xem sơ qua này chón này chón này chón này đó 120 chón nha rồi 80 chậm này đó đó và với ờ, một cái lôi sắt nội công đó ok chưa ừ. còn nếu mà 120 chón mà đánh tương đương sâu giống như 80 chón thì khai sẽ mang ngọc bội khăn lôi vào chỗ này nè đó là xong rồi thì sẽ mang 80 trọng 80 chón và một cái lô sắt nội công ok chúng ta sẽ lên đảo mang cái kích vào à từ từ cả trước khi lên đảo phải đi ngoài trang cái đã ngoài trang cái nhân vật nữ lại cái, đầu chọc xấu á nữ mà đầu chọc thực sự không ai coi là gì nữa khả định uh, lên like khả mới làm cho anh em xem mình thực sự là đỡ lên like thì sợ không kịp giờ nên em quằn quằn quằn sớm kịp giờ nên là khải làm video trước rồi cái gì khải up rồi tối ờ, anh em xem sơ qua rồi chúng ta chuyển đến vấn đề là tối tham gia đóng kim thôi cho nó nhanh gọn video đó nếu mang kiểu này thì 120 chón 80 chậm thì có 20 kháng loi thôi kháng loi khá là bèo được cái này mất cái kia được cái kia mất cái này và nón cũng đẹp trời nón chùa xấu quá xấu quá ừ. nón bi trụ đẹp nè bì trụ đẹp nè con này xấu quá bì bi trụ này Em cớ còn gì nữa Ừ, cái này cũng được nè 11 nè 1 Ui trời ơi Bị trụ có việc nè Hơi bị trụ này trả đều nè mà Rồi Ok Bỏ nó vô rồi đầu tiên là cái nón nè 100 xu nè rồi xong cái áo sai di phục ừ, áo xấu xấu xấu luôn ừ áo áo này nhí nhảnh dễ thương ấy áo này nhập con dễ thương ấy à từ thì thử áo khác nữa ô bì y xấu quá cụ vĩ không cụ vĩ đẹp nhất này mà rồi ok giờ là chuẩn rồi. ôi, rồi喂con ngựa phi dân của mình sao nó lại đang thua thù lùi vậy what the hell quá. con ngựa phi dân sao nó đang thua thù lùi vậy ta ảo à à, bị lắc rồi ok rồi giờ lên đảo uh, ờ, mang đồ quăng ờ, cái kích vào là xong nha anh em Rồi ok, tăng điểm cho nó vừa rồi mang kích vào là chuẩn rồi Lần này Khải lên đảo Khải sẽ không phun nội công nữa đâu mà Khải sẽ dồn về 100 nội công Về máu cho nó khỏe Hôm trước có Tết mà không ăn thua đâu mà Dồn về máu để cho nó khỏe đâu mà Tạo giờ là 709 đúng không Chắc nữa tí nữa sẽ còn 609 à, Tí nữa sẽ còn 609 Khải sẽ rút 100 à, nội công Về lấy 300 máu cho nó cho Vừa cho vừa đam đâu mà Chứ không thể nào đam thì làm ăn được gì cả Này 609 là chuẩn này Rồi 619 này đó còn lại full uh, máu đó. sáu trăm lẻ chín ok đó lực tay là bốn nghìn hai và bốn nghìn bốn nha nào, do tăng do tổng kim thì bốn nghìn năm và bốn nghìn ba này không mang khăn lôi không mang miếng khăn lôi nào luôn để chọn kháng lôi thử cho cả nhà nè bây giờ khải sẽ test mang à, hai món kháng lôi 50 chậm và 80 chón rồi kháng lôi được 64 nhân vật nữ nha đó đó hiện tại bây giờ là mang hai món khăn lôi máu được ờ, một uh, k chín trời ừ. tốc độ nó sáu mươi chín này đại sư huynh là như là bốn kỹ năng ờ, kèm với dòng nghiên số lên năm kỹ năng em ơi cộng năm kỹ năng ai chơi lại năm kỹ năng này mày vãi trưởng bảo hộ 5 triệu 5 kiếm năng ô kiếm ô à? dạ thật đâu ạ <laughs> trời đâu rồi ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da đang kiếm rồi em mày ấy da ấy cũng ok đó nè em ấy da đâu anh chết luôn rồi <laughs> đồ giờ đang kiếm thật đâu gơ nè mà chuyển hai ba cáo mình bắt hơi rồi không ai thắng lôi này. đó đang chuyên về kiếm này mà không ai thắng lôi chuyển ba cái mình bốc hơi rồi đó sẽ đồ đài hình anh em có thể xem trên like khai cũng biết rồi em ơi sẽ đồ quá đẹp 100 làm chậm và 80 chón một món khăn lôi rồi thêm làm chậm nữa chỗ này ông mang nhận khăn lôi á cài tóc 20 viên sắc số 12 đó, nếu mang chỗ này thì 80 chón 80 chón anh em khá đều này 80 chón và 50 chậm và hai món kháng lôi đó chung là đỡ mà tăng pin thêm kháng, kháng lôi chỗ này cũng được nè kháng lôi được 64 khá ok mà hiệu ứng thì hơi thấp đó ở trước mắt cứ đánh theo hướng này xem tại vì cũng nhiều anh em đánh năm hành với 80 chậm ơi sau đi năm nhiều anh em đánh năm hành với 80 chón và 40 chậm thì kháng lôi 6x thì họ đánh khá là trâu hôm trước mình thì kháng lôi có 30 thôi khá là cool là không dám đánh đổi 120 chón và lượng kháng lôi 20 đâu nè theo cái này tầm này đã tống kiếm ok này. máu có kháng có hiệu ứng đầy đủ vừa đẹp chứ không cần phần quá nhiều nói chung cứ test cái hướng này trước còn không được thì sau này mình sẽ chơi full 80 chậm 120 chón không kháng lôi luôn độ chơi khô máu luôn không kháng lôi luôn mà sợ thực sự không kháng lôi giờ chết lắm test nhiều trận này nên không biết rồi không kháng lôi rất là nhanh chết không khăn lôi rất là nhanh chắc đại bằng thì món khăn lôi vô không những ngày không một món khăn lôi 19 test thử lại cũng được rồi à? ôi ông chết tại chỗ luôn hai ông chết tại chỗ luôn rồi đi kiếm mà không ăn khăn lôi giờ chết quá trường đúng hai trường chết luôn nè ở đó mua máu đỡ mình test cho đánh mình thử có chết được không ờ cũng đang tết điểm cũng đang tết điểm cứ trong tết thoải mái ờ mua thêm ít mình nè thực sự là với cái set này thì không có kháng lôi á thực sự là gặp võ đăng quyền thì rất khó này một món kháng lôi này không ăn thua ngọc bội phòng thủ một lý này. quên nhận à, ấn không thủ một lý này thực sự là anh này không kháng lôi mấy độ chỗ quấn mình đâu rồi nhá mình đâu rồi nhá trâu á mình trâu giỡn đâu mình lái tầm xa thì yếu mình lái tầm xa đánh người đang kiếm đánh tầm xa đứng gần là hút chết liền đấy. ôi dạ ôi dạ đâu nhấc tay rất khó là muốn kiếm áp sát là khó khó nhấc tay luôn nè dồn đam nói chung là muốn đánh đó phải mang thêm khăn rồi tóc sao có 87 rồi 87 đặt 81 rồi tám bảy có đâu nhiều mang kiếm tóc 20 nữa là à phải hơn chứ không phải ờ, à 101 quá dữ nữa do mua báo lại rồi thấy cái này xong xuống đảo luôn nha, ấy dạ, dạ dạ dạ dạ gì đây ok thiên hạ vô địch rồi trời chết luôn hai trường chết mục tiêu rồi dạ, đánh kiếm người đó cũng ton nếu đánh tăng nhân vương đánh kiếm người đó là chứ không hai cái ăn chết mà không có kháng lôi nữa vừa là <laughs> đâu mà đâu mà do ảnh này không kháng lôi giờ chết đâu nè không chết liền hết chưa <laughs> không kháng lôi <laughs> không kháng lôi sao đánh không khăn lôi sẽ đánh được Đi tép uh, vài chỗ anh em xem Ở đâu? Có thêm con trời lên liền kêu luôn à Căng này À giống như thời xưa luôn nè Thiên trì dắt người mi lên đảo đi quýnh trụ Vãi chướng thiệt <laughs> hay nha hay đấy đam mê có đam mê đấy nam có đam mê đấy trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng đêm ngang giữa khói bụi khi vách rền vạn trời ngày biển kính tương dương rồi sẽ xuống đảo luôn em ơi tăng thêm 300 máu rồi đó cho châu rồi đó nếu mà đánh ờ, thực chất thì ờ, như thế này à, ờ, 80 chón hai món khăn lôi một món lôi sắt nội công và 50 đồng chậm đó tranh bao kiếm khách mau rời anh hùng gục ngã giữa trời mây người phương xa có hay lòng như anh luôn đau khát quay về đừng vòng lặng đưa ta tìm về nơi đâu à lần này tăng sức mạnh nhiều sức mạnh nhiều là máu yếu lại thôi sức mạnh nhiều mới yếu lạ còn mình chưa cái nửa máu mình trường cái nửa máu này câu đam quốc ông chết thì dạ, đầu đầu đầu hết mana mình trâu à? rồi ok rồi ok xuống đảo này em rồi ok anh em xem video đừng quên để lại khảo like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi đó cơ hội thì à, nếu mà mang chuẩn như thế này thì được thắng lôi số 14 và với móc uh, 80 chón uh, à, 50 chậm và một ca lô sắc đầu công còn nếu mà thích mang thì kiểu này thì sẽ có 120 trón đó 120 trón và 80 làm chậm và không món khăn lôi luôn đó nếu chơi khô máu thì thực sự hiệu ứng mắt pin không có khăn lôi luôn khăn lôi chỉ có 20 20 điểm khăn lôi thôi <laughs> đó nè thấy chưa đó nếu mà mang khô máu kiểu này thì 120 chón đó với kèm với một lô sắp nội công thì thực sự là quá đẹp luôn nè mắt hiệu ứng chón này và với 100 54 nội công với lại 80 chậm hoặc là có thể bỏ nhẫn này vào đó mang à, khăn lôi 36 tương đương như cũ 120 chón đó, 120 chón và một cao calo sắt nội công đó có ba hương tết như vậy nè rồi bây giờ khai xuống đảo anh em ơi và kính chúc anh em xem video vui vẻ đừng quên đỡ chúng ta cùng chờ đợi xem điều tống kiếm tối nay như thế nào nha mọi người ok cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều bye bye xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ bye bye mọi người